Và hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng với mọi người đến thăm khuôn viên khu đô thị Và mình sẽ cho các bạn xem những pha tâng bóng và những pha chơi bóng cực kỳ siêu lầy nha các bạn nhé Và cái video của mình làm nên rất mong được mọi người và các bạn ủng hộ Các bạn xem thấy video của mình hay thì hãy cho mình một lượt đăng ký và cho mình một like nha các bạn nhé Và đừng quên nhấn chuông để nhận những clip mà mình ra mới nhất nha các bạn nhé. Bạn nào yêu thiên nhiên và yêu cảnh đẹp thì hãy nhớ cho mình một lượt đăng ký và một like nhé các bạn nhé. Và nhớ nhận chuông để ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn xem video thật là vui vẻ. Meanwhile <laughs> Nope. Música Thank you. Música